thánh thơ từ thiên đình Bài số 72 Thời ba kỳ mạch Sáng lúc 3 giờ

nực cười cái vụ thiền am phiên tòa xét xử chiêu trò ăn gian quan tham là kẻ tham lam làm cho khổng hại chẳng qua vì tiền vì tiền đánh đổi nhân tâm vì tiền đánh đổi cả thân con người âu cũng là thời ba kỳ mặt chư tăng chư sái chư thầy giả tu dân tình có mắt như mù làm sao biết được đâu là chân tu thiện ác đang đà tranh đấu để cho người biết đâu là vàng thau trải qua một cuộc bể dâu mới cho thấy được người ngay là vàng kẻ bạo tàn phải thời gánh chịu nhân quả báo oán ở ngay hiện tiền mai này mọi việc điển khai người ngay kẻ ác phật đà định phân kẻ nào cố ý ác tâm đời cho qua lọt thoạt trời được sao con ơi tu chắn thì an đừng theo kẻ ác có ngày và lây người ta lối sống bầy đàn mạnh theo yếu đạp là bầy quỷ ma tu là để cái đức lên đầu biết phân phải trái mới là tu ngoan tu mà giả giả giả rắn bán buôn phật pháp trời tha sao đần. con ơi sống thiện tu lành thì trời có mắt sẽ đưa con về về nơi đất thánh người cư ngụ để đưa sông núi tới thời vẻ vang thời mặt con chớ đa đoan nạn tai ập tới con thời chắn đâu đất nước đang trải qua kiếp nạn nạn tai nạn đói nạn nhân phẩm đè lên mạng sống thế gian con người kẻ nào biết sống làm người thì không phải chịu án treo trên đầu kẻ nào độc ác thâm sâu ập thời chịu cảnh tối tăm ngục tù mong con thoát khỏi u minh để đưa đất nước tới thời vàng son không còn kẻ ác bón chen không còn kẻ ác ngự trên ngai vàng không còn những kẻ bần hàn sống đời cơ cực nỗi oán ngật trời con ơi sấm giảng thời để cho con biết thời này đảo điên thiện thiện ác ác biết đâu mà kể thì thôi đóng cửa tu hành để cho thiện ác được phén phơi bày kỳ này lắm kẻ u mê làm cho đất nước tới kỳ diệt vong gió chiều héo hắt đông đưa mẹ ngồi ngó xuống lệ rơi hai hàng thương con mẹ trải lòng vàng mong con hồi tỉnh tu hành trình chú mong con tỉnh giấc mộng du để bể bến giác đưa con trở về mẹ ngồi móng ngóng con về mà sao con mãi mãi mê đường trần dương trần đó chỉ cho bài học lục căn lục giác vô thường mà thôi đến đi là việc của đời khổ đau hạnh phúc là lời của tâm ai còn vướng bận phấn vân mà cho sướng khổ bởi do bạc tiền đến khi họa tới liền liền bệnh mang tật mất còn thời trạch ai nghiệp trần đó biết bao khổ ải ai mà buông bỏ thoát ngay luân hồi âu cũng là cơ tới của trời màn ba hạ xuống là thời thượng ngớn